bạn thân mến bạn có đang đi kiếm tìm hạnh phúc không bạn có mong muốn cuộc sống của bạn ngày nào cũng hạnh phúc ngày nào cũng an vui và lúc nào cũng nhẹ nhàng và thanh thản không bạn có mong muốn tài chính của bạn lúc nào cũng hanh thông không khi bạn hạnh phúc có phải là lúc bạn đủ đầy cả về mặt vật chất và tinh thần không Đúng vậy, theo tôi, hạnh phúc đó là thứ mà ai cũng có thể đang kiếm tìm. Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đang mải miết kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy, hạnh phúc là như thế nào? Hạnh phúc có màu gì? Hạnh phúc có phải ở nơi cuối con đường không? Theo tôi, hạnh phúc là ở trên hành trình. Mỗi ngày chúng ta vẫn đang tận hưởng hạnh phúc mà chúng ta không hề hay biết trên hành trình hạnh phúc, bạn ắt hẳn sẽ gặp những cảm xúc hân hoan, vui tươi, hồi hộp, chờ đón. Trên một hành trình leo núi, ắt hẳn bạn sẽ vui vẻ nhìn ngắm những cảnh vật và tận hưởng thiên nhiên. Đó có phải là một cảm giác hạnh phúc không? Khi bạn chinh phục đỉnh núi là lúc bạn đã trải qua bao khó nhọc để hân hoan tột độ và cảm xúc hạnh phúc tột độ. Nhưng trên hành trình leo núi ấy có biết bao nhiêu cảm xúc và cung bậc đi qua cuộc đời của bạn vào trong những giây phút ấy. Đó là cảm giác hạnh phúc. Cũng như hành trình nuôi nấng những đứa trẻ của chúng ta, có phải ngày nào chúng ta cũng hạnh phúc không? Bạn có bao giờ tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi con cười, khi con chơi với chúng ta, thì những tiếng nói bi bô gọi cha gọi mẹ đầu tiên đó là cảm xúc hạnh phúc vô bờ bến chứ không phải chúng ta đợi đến khi chúng trưởng thành chúng ta mới hạnh phúc có đúng không nào tôi cho rằng hạnh phúc là ở trên hành trình của cuộc sống chứ không phải là đích đến của cuộc sống chúng tôi kiến tạo chương trình phép màu này với mục đích giúp bạn và tôi trải nghiệm một hành trình hạnh phúc và trên hành trình ấy bạn sẽ tìm được câu trả lời cho các nút thắt trong các mối quan hệ. Nhưng bạn biết không, cuộc sống không như là mơ. Có phải bạn trên hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc, bạn đã bắt gặp biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, biết bao nhiêu nước mắt và biết bao nhiêu sự tổn thương. Bạn đã quên đi mất rằng mình cũng vẫn đang được hạnh phúc Chúng tôi thường tạo chương trình phép màu này với mục đích giúp bạn và tôi trải nghiệm một hành trình hạnh phúc và trên hành trình ấy bạn sẽ tìm được câu trả lời cho các nút thắt trong các mối quan hệ của bạn, tình trạng tài chính của bạn, nỗi đau thể xác và tâm hồn của bạn. Chúng tôi giúp bạn nhận diện và sống đúng quy luật vận hành của vũ trụ và công thức để thành công một cách hạnh phúc và thịnh vượng. Hành trình hạnh phúc – là một hành trình thực hành luật hấp dẫn theo cuốn sách The Magic Phép Màu của tác giả Rhonda Byrne. Cuốn sách này đã làm thay đổi hàng triệu người trên toàn thế giới với những phương pháp cực kỳ đơn giản, dễ thực hành và lộ trình theo từng ngày một. Bằng lộ trình thực hành lòng biết ơn 28 ngày, chúng tôi đã tổ chức thành một khóa học dựa trên cuốn sách này. Cho tới nay, Trải qua hai hành trình, các học viên của chúng tôi đã nhận được những điều gì? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ừ, vỡ lẽ ra em ngộ ra mà nhiều cái mà từ xưa giờ em cũng đi học và em cũng thực hành nhiều lớp về thực hành lòng biết ơn mà em không thấy nó chạm mà qua lần này thì em thấy nó chạm và em cũng thay đổi được tần sống của em và gia đình em thì mọi thứ nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi à, qua mới qua có mấy ngày thôi mà em đã thấy cũng đã thay đổi thay đổi từ em và thay đi thay đổi ra là à, nhìn nhận là mọi thứ thật là bình an mà từ khi mà học cái bài mà à, tôi là ai và tôi đến đây để làm gì ấy, là cái bài của thầy là em cũng ngộ ra được nhiều thứ vấn đề trong cuộc sống mà à, trước giờ em không có người nào nói cho em được nghe được những câu đấy mà em thấy bây giờ là nó đúng thật là nó vận hành ở trong cái cuộc sống của em là nó cũng giống như những gì thầy nói rồi em rất biết ơn thầy luôn thầy bao nhiêu được số tiền 750 triệu ba ngày hôm nay thì à, em theo cái lớp à, phép màu buổi vào buổi sáng thì em nhận thấy à, đúng là có những cái điều phép màu rất là tuyệt vời nó đến với mình à, những ngày mà khách hàng tự động liên hệ với mình cũng như là ờ, những khách hàng không biết ở đâu tự nhiên ờ, cũng liên hệ khách hàng cách ờ, họ đi du lịch đến một cái đến là gì là cách đây khoảng gần 200 cây mà họ cũng chạy xe từ đó <laughs> đến chỗ em để mua hàng và tức là khách hàng này cũng không phải là khách hàng trước kia mà khách hàng chỉ là quen thông qua một người bạn của một người bạn nữa thì họ lại giới thiệu về cái trại nấm của em thì họ liên hệ và tự nhiên họ hỏi và họ muốn ghé đến thăm cái trại và chạy đến nay là 7 giờ tối họ hẹn từ ờ, trưa xong họ hẹn đến 7 giờ tối này họ tới đây và họ mua hàng và sau đó họ trở về lại cái, cái nơi của họ họ ở tây ninh à, họ ở, ở tây ninh đó là những cái điều mà em cảm thấy là cái phép màu và một số ờ, khách hàng cũ à, trước đây thì sau khi họ dùng những cái sản phẩm khác rồi họ tự nhiên họ quay lại họ so sánh và họ nói là cái sản phẩm của mình dùng tốt hơn và họ <laughs> nhớ và họ gọi điện lại và mua mua lại sản bắt đầu mua dùng lại sản phẩm và em thấy tự nhiên trong một tháng thì cái đơn hàng à, của em thì nó tăng lên à, nói chung là gấp hai gấp hai so với bình thường dạ đó là những cái điều mà em cảm thấy rất là tuyệt vời mà em cảm xúc em nức lở <laughs> chảy mất mắt cảm cảm động vô cùng thầy ạ thật sự là lần đầu tiên mà em thấy rằng là tất cả những cái gì mà sự mong đợi của em ờ, trong vòng 2 năm nay có cơ hội là em đã được mùa về những cái mà mong muốn của em và những cái ờ, kết quả của em đến ngày hôm nay là và cảm cái cuộc sống nó có ý nghĩa mà đến giờ này em cảm nhận rằng là những cái sự nỗ lực của em từ ờ, cả cuộc đời em đã đóng nhận gần như là cứ cơn ông chưa qua cơn bà lại đến liên tục liên tục những sự đau thương đau khổ những buồn ờ, các thứ từ cả chồng cả con cả gia đình anh chị em trong nhà ờ, đến với em cả bạn bè luôn đến bây giờ em biết ông <laughs> em cảm động thật sự em cảm động vô cùng luôn và em cảm thấy rất là hạnh phúc bây giờ mình thấy những cái ý nghĩa những cái sự mà đau thương mất mát của mình những cái sự buồn tủi của mình mới là cái thành công trong ngày hôm nay ạ em xin thật sự thật lòng rất là cảm ơn thầy để cho em có những cái trải nghiệm và uh, tỏ được cái lòng biết ơn với những cái gì đã đến với cuộc đời mình Nếu bạn cũng đang mong muốn tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm sự an vui tìm kiếm sự thịnh vượng về tài chính, về tinh thần và hạnh phúc lứa đôi. Hãy đến với hành trình hạnh phúc để kiến tạo nên một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, thịnh vượng, hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh. Hẹn gặp bạn trên hành trình hạnh phúc.